thì trận đầu tiên là mình nhận định cho tất cả anh em là cái trận U20 Việt Nam của Qatar thì cái trận này U20 Việt Nam ăn với cái tỷ số là 2-1 thì anh em cũng đã húp cái mã kèo à, Việt Nam và kèo tài thì hồi à, qua trận này là Qatar chấp với mã kèo là 0.5 thì anh em đã húp được cái Việt Nam à, mã kèo Việt Nam là anh em và mã kèo tài thì tỷ số là 2-1 thì trận này anh em nếu mà anh em có nằm trong nhóm của mình thì anh em cũng húp được cái mã kèo Việt Nam hiệp 1 luôn nha vì mình cho anh em nằm Việt Nam hiệp 1 và mã kèo Man City thì mình cho tất cả anh em nằm Man City chấp với cái mã kèo là một trái thì qua Man City ăn với cái tỷ số là hai không thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo mã kèo này rồi còn cái mã kèo bờ Brighton đã với West Ham thì cái trận đấu này thì anh em đã xem bình luận ờ, nhận định của mình thì anh em cũng biết rồi thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm Brighton thì Brighton hồi hôm qua hình như chấp 0,25 hình sao anh em thì uh, cho tất cả anh em nằm Brighton thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Brighton ăn với cái tỷ số là 4-0 thì trong ngày hôm nay thì vẫn có mình nhận định cho tất cả anh em ba trận đấu nữa nha thì mỗi ngày cho anh em húp tầm 3 kèo thì nó quá lại là hợp lý luôn nha thì bây giờ mình sẽ vào à, nhận định cho tất cả anh em trận U20 giữa Nhật Bản và Kyrgyzstan nha anh em thì trước khi mình vào nhận định thì những anh em nào à, đang chơi bên ngoài muốn vào nhóm chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937072613 em hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm chơi để anh em nhận được nhiều mã kèo hơn để anh em có một cái những cái mã kèo mà anh em kiếm lợi nhuận tốt nhất cho tất cả anh em luôn nha thì hiện tại hôm hôm nay mình nhận định kèo ăn full cho tất cả anh em không thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là cái Telegram của mình á mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình làm cách nào để anh em chơi được nhiều mã kèo mà anh em kiếm lợi nhuận một ngày tốt nhất nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái bảng D nha anh em cái bảng à, gồm có Nhật Bản Ả Rập Xê Út Trung Quốc uh, à, Kyrgyzstan thì hiện tại trên bảng xếp hạng này thì à, Nhật Bản đang đứng đầu vị trí bảng xếp hạng với à, với à, 3 điểm và một bàn thắng nha anh em. Trong khi đó hai này sẽ gặp nhau vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 3 thì anh em thấy trận này Nhật Bản gặp Kyrgyzstan thì cái phong độ của thằng Nhật Bản rất là tốt thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là trên được nhưng mà trước khi vào kèo thì à, mình cho anh em xem thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì Nhật Bản trận gần nhất mới vừa thắng China với cái mã kèo là 21 thì cái trận này Nhật Bản chấp với cái mã kèo là 2,25 thì bữa mình cho tất cả anh em kèo này mình cho anh em nằm dưới thì 2,25 thì anh em đã húp full cái mã kèo Nhật Bản này rồi nha còn uh, Ả Rập Xê Út với ờ, Kyrgyzstan thì bữa trận này thì anh em đã thua nửa kèo thì Ả Rập Xê Út nó chấp với mặt kèo 1,25 mà ăn được một trái thì ngộ Kyrgyzstan này nó có đá có cái phòng thủ hàng thủ cũng rất là tốt nha anh em nếu anh em xem cái trận đấu nó rồi thì anh em cũng biết cái hàng thủ của thằng ờ, Kyrgyzstan này rất là tốt thì anh em thấy cái thành tích của hai đội thì cũng đang ngang ngang nhau anh em nhưng mà cái lịch sử những trận đấu gần nhất của thằng U20 Kyrgyzstan thì anh em không có cái lịch sử ờ, những trận đấu gần nhất của thằng này nha thì bây giờ mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến mà mình sẽ đi vào thẳng vào cái phần ờ, kèo nha anh em tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng Nhật Bản chấp 1,75 và tài xỉu là 3 thì cái trận vừa rồi Nhật Bản á nó chấp hơi cao nhưng mà nó ăn với cái mã tỷ số là 1-0 ý 21 anh em ăn với mã tỷ số 21 thì cái trận này thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo là Nhật Bản chấp 175 hoặc là anh em có thể chờ 5 3 phút kèo tụt xuống 1.5 thì anh em sẽ vào cái mã kèo Nhật Bản chấp 1.5 cho mình nha. Anh em có thể vào mạnh tay cái mã kèo chấp 1.5 cho mình. Còn mà tài xỉu ba trái thì anh em sẽ vào những cái mã kèo rung thì anh em đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn thì anh em không biết lúc nào vào mã kèo rung thì nó sẽ hợp lệ thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình đưa anh em vào nhóm thì uh, có những cái mã kèo rung nào thơm nhất thì mình sẽ cập nhật trên nhóm cho tất cả anh em anh em chỉ có việc vào kèo thôi đó đó là những cái phần nhận định của mình về cái trận Nhật Bản và Kiri cái tăng thì anh em nào mà đã xem những cái video mình nhận định về cái cái trận đấu U20 rồi thì anh em thấy bữa giờ mình nhận định giải U20 này cho anh em toàn là ăn full kèo thì anh em chơi thì anh em chủ yếu anh em kiếm lợi nhận chứ anh em không phải ghiền thì anh em chủ yếu kiếm lợi nhận thì anh em hãy vào những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì cái lợi nhận anh em đem về rất là cao còn những anh em nào mà muốn biết nhiều kèo hơn á muốn kiếm nhiều hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072072 613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm luôn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em. Thì anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt like luôn nha. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.